Xin chào các bạn, cô bé Yayun ngây thơ này ấy vậy là một thiên tài sát thủ, sở hữu trong người siêu năng lực điều khiển mọi vật chủ, thấy được sức mạnh tiềm năng hủy diệt đó, các thế lực đen tối quyết truy sát cô đến cùng, lo sợ thảm họa sẽ xảy ra trong tương lai, may mắn là Yayun đã chạy thoát trong đêm, trước sự truy đuổi ác liệt của bọn chó săn, cô bé ngất giữa cánh đồng cỏ hoang và được cặp vợ chồng nông trại gần đó cứu mạng, thấy Yayun đáng yêu nên hai ông bà quyết định nhận nuôi cô bé, vì sao từ nhỏ đã đạt được sức mạnh khủng khiếp đến như thế, diễn biến câu chuyện là như nào, sau 10 năm nữ chính cũng đã trưởng thành xinh đẹp tuyệt vời, nhưng cô hay bị những cơn đau đầu bất chợt kỳ lạ hành hạ suốt mấy năm, trong thời gian này gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế, gia súc đang đang giảm giá mạnh trang trại thất vốn, người mẹ thì mắc bệnh nặng sức khỏe ngày càng xấu đi, do không đủ tiền để chữa trị, thế là Yayun được hảo bạn thân giới thiệu tham gia vào chương trình âm nhạc với giải thưởng lên đến 500 triệu won. Mấy chuyện hát hò đơn giản này chẳng hề làm khó được Yayun, ở vòng chung kết cô đã đạt được giải nhất, cầm số tiền thưởng giúp mẹ chữa bệnh. Sau khi xem chương trình biểu diễn, ông bố cũng đã nghi ngờ Yayun có siêu năng lực từ nhỏ, toàn diện ở mọi lĩnh vực một cách khó tin, nhưng Yayun không biết điều đó vô tình làm lộ danh tính của mình trên TV. Tiến sĩ Beck cùng đồng bọn trong tổ chức đã nhận ra cô là đứa bé năm xưa trốn thoát, chuyện gì đến cũng đã đến. Trong chuyến đi học Yayun đã chạm mặt với tên sát thủ Uri, cô không biết anh chàng khoai to này là ai, nhưng một hai hắn lại nói em quên anh rồi sao? Hóa ra Uri là thuộc hạ của tiến sĩ Bích, vài phút trước hắn đã bẻ tay một vị khách vì cảm thấy khó chịu, hắn là bẻ cổ luôn cho nó uy tín, rồi ném người đàn ông ấy ra khỏi chuyến tàu, đúng là một kẻ không hề tầm thường, không nói nhiều hắn muốn ra tay với Yayun, lạ thường cô không phản kháng cú tát đó, ngược lại bật khóc do sợ hãi. Uri nhận ra Yayun đã mất trí nhớ thật rồi, hắn rời đi và hẹn sẽ gặp lại sau vì áp lực của mọi người trên tàu đang đổ dồn về hắn. Cô bạn thân chửi tên lưu manh còn hơn bà hàng xóm nhà tôi. Chuyến này Yayun có vẻ gặp rắc rối to rồi, càng lúc càng nhiều băng đảng xã hội đen của tổ chức tìm đến hỏi thăm và muốn đưa Yayun đi một nơi nào đó. Thấy chuyện chẳng lành hảo bạn thân nhanh nghẹn kéo tay Ayun lên taxi bỏ chạy. Ayun cảm thấy những chuyện tồi tệ sắp sửa xảy ra với cuộc đời mình. Tên sát nhân Uri vẫn âm thầm theo dõi cô và hăm dọa bóng gió về bố mẹ nuôi của Yayun. Cô cảm nhận bố mẹ đang gặp nguy hiểm, liền một mạch chạy về nhà, nhưng mọi thứ ở nhà vẫn rất ổn thỏa. Yayun thở phào nhẹ lòng đi phần nào khi thấy mọi người vẫn an toàn. Ở diễn biến khác, tiến sĩ Beck đang bàn bạc với đồng nghiệp, cho đàn em quyết định phải bắt được Yayun trở về. Không chỉ có mình Uri lạnh lùng, mà còn có thêm ba tên sát thủ giết người không gớm tay, làm việc cho tiến sĩ Beck. Họ đều là những tác phẩm của công ty bí ẩn tạo ra, sở hữu kỹ năng chiến đấu gần như là thượng thừa sẵn sàng giết chết những kẻ cản đường. Uri cũng có siêu năng lực rất đáng sợ, tự ý điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác khẩu súng trên tay nạn nhân đột nhiên xoay lại chĩa thẳng vào đầu mình rồi tự bóp cò giết chết bản thân đúng là những tên sát thủ bá đạo trên từng hạt gạo thế nhưng ông bạn đồng nghiệp với tiến sĩ Beck được lệnh của ông lớn phải giết bằng được Yayun nhằm mục đích lấy đầu cô về phân tích bộ não nhân bản ra các phiên bản khác từ lúc này những biến cố bắt đầu ập đến cuộc đời Yayun tối đó Yayun vô cùng nhức đầu bệnh cũ tái phát không biết là do đâu khi này có một đám người lạ lẽn vào nhà Yayun vừa bước ra cửa liền bị một khẩu súng chĩa vào đầu bọn chúng đứng đây chờ cô từ chiều tên thủ lĩnh gọi Yayun là tiểu quỷ năm xưa đã gây ra vết sẹo trên mặt hắn nữ chính không hiểu chuyện gì cho rằng mấy anh có nhầm lẫn người hay hay hít cần hiểu lầm gì không chúng lần át khứa cổ cô bạn thân nhằm ép buộc Yayun thừa nhận thân phận quái vật của mình đau khổ trước sự bất lực độc ác này Yayun tức giận bộc lộ sức mạnh kinh khủng của mình trong nháy mắt đã hạ gục từng người một cách dễ dàng không một động tác được cái kết khi ép một sát thủ ẩn danh vào đường cùng là bột tay vào mặt xin vĩnh biệt cụ cô bạn thân thấy Yayun thay đổi như người yêu cũ trở mặt cũng rất lo sợ một lần nữa Uri cầm đầu tứ đại sát thủ xuất hiện vỗ tay màn đánh nhanh như chớp hắn nói rất quen với Yayun mặc dù cô chẳng nhớ gì cả Uri hỏi cô bạn thân có thấy Yayun lạ thường không từ một người yếu đuối giờ đây còn hơn là ác thần học hành ca hát và mọi lĩnh vực nếu nghe qua một lần thì sẽ làm xuất sắc hắn cố gợi ý ra thân phận của Yayun là một sát thủ nhân tạo mà công ty bà chủ tạo ra. Uri cho Yayun xem vết sẹo trên trán là kiệt tác của cô làm ra. Những điều đó khiến Yayun vô cùng nhức đầu nhớ một ít về ký ức năm xưa. Uri đe dọa nếu không theo hắn thì sẽ giết hết bố mẹ và tất cả mọi người xung quanh đây. Không còn cách nào khác Yayun liều một phen đi theo tên sát nhân đó đến trụ sở để đảm bảo tính mạng cho mọi người, mà người gặp nguy hiểm nhất đó chính là cô. Chỉ chờ có thế ông bạn đồng nghiệp với tiến sĩ Beck tập hợp binh lính chuẩn bị hàng nóng hành động. Ở tình thế khác nữ chính bị giải vào một căn phòng thí nghiệm, bà ta cũng rất bất ngờ khi gặp lại Yayun vẫn còn sống đến tận bây giờ. Đáng lẽ cô đã chết từ lâu, bởi đại não sẽ bùng nổ do sức mạnh quá lớn. Tuy nhiên Yayun là một trường hợp hiếm gặp trong thí nghiệm nghiệp. Thật ra Yayun được nuôi dưỡng trong một tổ chức khủng bố chuyên nghiên cứu cấy ghép tế bào não. Nhiều đứa trẻ cũng bị bắt đi làm thí nghiệm vô nhân tính này với mục đích độc quyền vũ khí quân sự. Vốn dĩ họ tạo ra bọn trẻ để trở thành những cỗ máy giết người tàn bạo, phục vụ cho các việc xấu xa. Yayun được công nhận là một sản phẩm đặc biệt, gần như hoàn hảo hơn những gì các nhà khoa học mong đợi. Cô có được sức mạnh siêu năng lực phi thường cùng với trí tuệ siêu cấp vượt xa trí tưởng tượng, khác biệt với những đứa trẻ còn lại. Sau khi thí nghiệm thành công, ông lớn lo sợ không thể khống chế những kẻ hủy diệt tiềm tàng này nên giao cho tiến sĩ Beck xử lý hết bọn trẻ, nhưng chỉ có mình Yayun là chạy thoát. Tiến sĩ cũng hiểu rõ Yayun đang bị cơn đau đầu hành hạ thể xác nên kêu quản lý lý tiêm cho cô một mũi thuốc giải, đột nhiên mắt của Yayun chuyển thành màu xanh và hoàn toàn hồi phục thể lực. Đây cũng chính là vũ khí để khống chế những đứa trẻ siêu năng lực mà bà ấy tạo ra, nếu không được tiêm thuốc sẽ ngủm củ tỏi. Âm mưu của tiến sĩ Beck là muốn điều khiển Yayun. Lúc này Uri quay xe ngộ ra không phải tổ chức truy tìm Yayun, mà là cô ta tự tìm đến tổ chức. Quả nhiên là như thế, cô không hề mất trí nhớ gì cả và đã lên kế hoạch từ lâu, biết mình không thể qua khỏi khi đi khám sọ não. Bác sĩ nói cần phải cấy ghép tủy của bố mẹ ruột mới có hy vọng sống sót, nhưng Yayun chẳng biết bố mẹ mình là ai, chỉ còn cách duy nhất là tìm ra thông tin về tiến sĩ Beck, nhưng vô cùng khó khăn do bảo mật quá kỹ càng. Yayun cố tình tham gia chương trình ca nhạc để tiến Tiến sĩ Beck nhận ra và cử những tên cận vệ tìm đến cô. Tuy có hơi mạo hiểm về tính mạng của bố mẹ nuôi, nhưng cô không còn nhiều thời gian. Yayun đoán trước tiến sĩ Beck sẽ có cách giải quyết về vấn đề triệu chứng đau đầu trước tiệc này. Nói cách khác Yayun kiểu, tôi đang ở đây nè đến bắt tôi đi. Nữ chính không chấp nhận số phận bị khống chế như những tên sát thủ kia, liền phá hoại các thiết bị điện tử trong phòng và thoát khỏi ghế. Bất thình lình Yayun đột ngột xuất hiện từ phía sau, đập nát đầu tên quản lý vào tường. Giờ đây cô có thể sử dụng năng lực hết công sức vì đã được tiêm thuốc giải. Tiến sĩ Beck hoang mang vì đã bị lừa một cú ngoạn mục, thấy Yayun nổ súng liên tục vào kính cường lực, nhanh chóng cho người xã thuốc lên ngập phòng thí nghiệm. Yayun dần tan biến trong làn khói trắng. Bên ngoài ngoài chỉ nghe những tiếng súng nổ, tiến sĩ phát hiện ra cô đã phá hủy trần nhà để trốn mất. Chưa kịp hoàn hồn thì những tên lính xung quanh đã bị hạ gục trong vòng một nốt nhạc. Đây đúng như cô nói kẻ đi săn thành kẻ bị săn, một cú sốc kèm một cú bất ngờ, tất cả chỉ là giả vờ mất trí để tiến sĩ sập bẫy. Jaehyun muốn biết được nguồn gốc chế tạo loại thuốc thần kỳ này, liền bắn một viên vào chân ham dọa tiến sĩ. Lúc này bên ngoài ông đồng nghiệp cũng đã đến nơi, dẫn theo một quân đoàn xã đạn dọn sạch những ai cản đường, với mục đích lấy cái đầu Jaehyun về cho ông chủ. Thấy huế tứ đại sát thủ cũng không thể đứng nhìn, nhào lên đấm xối xả vào mặt đám binh lính. Chỉ có ông chú mới biết được điểm yếu trí tử của bọn sát thủ này nằm ở cơ quan đầu não, nên kêu đàn em hãy ngắm kỹ vào mà bắn. Không thôi thuê Elsu bắn nhé. Hai tên sát thủ cũng bị bắn hạ nhanh chóng, chỉ còn lại cô gái thần thái ngầu lòi này cầm đúng hai con dao nhỏ trên tay, thể hiện khả năng của một sát thủ nhạy bén cực kỳ tài giỏi. Nhào lộn tàn quét hết tất cả đám lính, mỗi lần lướt ngang là cướp đi một mạng người, không hổ danh là nữ sát thủ tốc độ bàn thờ. Một màn biểu diễn đao kiếm quá tuyệt đỉnh. Về phần Yayun cô đang lôi tiến sĩ đi như con búp bê để dẫn đến phòng chứa thuốc thần bí đó. Đột nhiên một cú đấm chóp nhán như trời giáng hất Yayun bay đi xa, nhưng cô vẫn tỉnh bơ không si nhê. Hóa ra là Uri, hắn tự xưng là kẻ mạnh nhất ở đây. Kết cục ngông cuồng là trở tay không kịp với tốc độ tấn công của Yayun, cô nắm cổ hắn lên như một con ngỗng. Uri không thể chống trả, liền bị Yayun ném vào tường. Giờ đây cuộc đọ sức của những cổ máy siêu sát thủ nổ ra. Uri cũng có cố gắng phản đòn liên hoàn nhưng không thể nào đụng tới được thân thể Yayun, một sản phẩm đặc biệt sao có thể so với những kiệt tác bình thường. Vốn dĩ cuộc chiến này đã không cùng một đẳng cấp, cái tội mồm điêu qua loa liền bị Yayun tán sấp mặt. Yayun quá nhanh tặng cho đối thủ vài bộ tay làm kỷ niệm, bớt ảo tưởng sức mạnh nhé. Phải nói là ăn hành ngập cả mồm, võ công của Uri đều bị Yayun bắt bài khóa đòn không thể nào múa được. Rõ ràng trận đấu quá ao trình đến từ Uri, Yayun tung cước khiến hắn bay đi hàng chục mét đến nỗi nội thương. Cô điều khiển khẩu súng dưới sàn bay lên tay bắn bà tiến sĩ vì có ý bỏ trốn, song cầm súng bước vào phòng oanh tạc đạn truy sát tên Uri khi đến tận cùng sát đít, hắn cũng có siêu năng lực kéo thủ ngã ra để đỡ đạn, nhân cơ hội bay đến bắn vào tay Ayun, chỉ với một cú hất nhẹ đã làm tên Uri bay bổng xuyên mấy bức tường, quả nhiên đúng với biệt danh tiểu quỷ. Khi vừa định kết liễu tên Uri gà mờ, Ayun bị ông chú ngăn cản bắn cô quỷ xuống, thấy thế tiến sĩ Beck kêu ông ấy giết hết mấy con quái vật đó đi, cái miệng hại cái thân. Cô gái tốc độ kề dao vào cổ bà đang lươn lẹo à, nhưng cũng bị tên đồng nghiệp bắn gục. Tiến sĩ vui mừng sắp được cứu chưa bao lâu thì đã bị ông ta xử tử luôn tại chỗ. Cô gái tốc độ bàn thờ vẫn không chịu khuất phục, dùng vũ khí sở trường lao đến đâm ông ấy. Ai đâu ngờ ông chú cũng có siêu năng lực với đôi tay nắm đấm mạnh mẽ như người khổng lồ xanh, vứt cô ấy bay đi nhưng người yêu cũ. Nãy giờ Yayun ngồi nhìn hơi lâu, đã đến lúc hào quan của nhân vật chính cân mọi đối thủ, có thể nói tốc độ và sức mạnh của Yayun còn hơn ông ta gấp mấy lần. Cô dễ dàng chống đỡ được nấm đấm nghìn cân đó, nhanh tay bẽ cổ ông ấy đắp chiếu ngay tại chỗ. Cô gái siêu nhanh vẫn còn sống sót lặng lẽ phi đến từ phía sau lưng đâm đòn chí mạng. Yayun đã cảm nhận sát khí từ trước, nắm đầu cô gái và nói tập luyện thêm nhiều đi nhé. Kết quả thích chơi lén là gãy cổ ngùng củ tỏi. Uri muốn dùng súng bắn chết cô, nhưng éo hiểu không thể bóp cò, bởi Yayun có siêu năng lực cao cấp hơn hắn, đơn giản là khống chế được mọi cử động của Uri và đâm một nhát dao vào vai hắn gục xuống. Yayun vẫn chưa muốn giết Uri sớm, mà muốn hỏi phòng thí nghiệm loại thuốc giải nằm ở đâu hào hán thả chết chứ không nói ra liền bị Iayun tặng một viên đạn vào đầu làm kỷ niệm Iayun lấy số thuốc còn lại tại đây mang theo bên người khác với những tên sát thủ trong công ty Iayun muốn sống một cuộc sống tự do không để ai phải ép buộc mình cô đứng lên để bảo vệ quyền lợi riêng và bảo vệ những người mình yêu thương chứ không phải là một kẻ giết người vô danh tàn bạo cô đưa 6 lọ thuốc thần kỳ kêu bố hãy tiêm cho mẹ để giúp làm chậm tiến triển căn bệnh cô chỉ giữ hai lọ còn lại bên người sau khi tạm biệt bố mẹ và hẹn sẽ quay lại Iayun rời đi và quyết tâm tìm ra nơi bào chế phương thuốc này thôi bộ phim cũng đã kết thúc tại đây 2022. Trên chuyến xe đi tham quan của một công ty, trong đám đông náo nhiệt có một cô gái yên tĩnh ngồi nghe nhạc, có vẻ cô ấy đang mang thai. Tuy nhiên chiếc xe đã không đi đúng lộ trình, nó bắt đầu rẽ vào một con đường mòn, đến một mỏ đá hoang vu. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì họ đột nhiên bị tấn công. Nhóm người lạ mặt thả khói độc vào. Mục tiêu của họ chính là cô gái lúc nãy, còn những người khác toàn bộ đều bị xử lý. Cô gái tỉnh lại trong mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. TV đang phát tin tức, tất cả hành khách trên xe khách đều thiệt mạng vì tai nạn. Lúc này bên cạnh cô là bác sĩ Beck của dự án Phù Trì. Cô lo lắng nói rằng trong bụng mình có một đứa trẻ. Bác sĩ Beck nhẹ giọng nói rằng, không phải một mà là hai, trong bụng cô là sinh dois. Hai đứa trẻ rồi sẽ có rất nhiều anh chị em và họ sẽ làm được điều đó. Nhiều năm sau, một nữ dị nhân dẫn đầu hội tứ kỵ sĩ áo đen đến tắm máu một phòng thí nghiệm ở đảo Jeju. Toàn bộ cơ sở bị đánh sập, ngập tràn trong máu tanh, nhưng cả nhóm không biết rằng họ đã bỏ sót một con quái vật. Đó là nguyên mẫu adp một hoàn hảo của dự án phục thủy. Cuộc tấn công này của họ đã vô tình cho nguyên mẫu cơ hội trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Cô gái nhỏ bước đi vô định trên nền tuyết trắng, đột nhiên một số hình ảnh hiện lên trong tâm trí, khiến đầu adp một đau như bố bổ. Những vật thể xung quanh như được kết nối với cô ấy. Hình ảnh người phụ nữ ở giữa đống dây nhợ cùng với tiếng gọi con vang lên trong đầu, có thể thấy đó là mẹ của cô ấy. Ở một nơi khác, Quý ngài Giang đã đến gặp bác sĩ Beck, một người phụ nữ trông rất vô hại, nhưng đằng sau vỏ bọc đó lại là một kẻ vô nhân tính. Quý ngài Giang báo cho bà ta tin tức phòng thí nghiệm đảo Jeju bị đột kích, nhưng điều khiến bác sĩ Beck để tâm chính là adp một biến mất chưa rõ tung tích. Theo Quý Ngài Giang phân tích, chỉ có hai tổ chức có thể làm chuyện này, một nhóm dị biệt hoặc một tổ chức lớn hơn. Nếu không phải do họ làm thì chỉ có thể là do bên bà ta. ADP1 với đôi chân đầy máu bước đi trên đường. Sau lưng cô có một chiếc xe phóng đi với tốc độ cao đang nhấn còi inh ỏi. Người trên xe không ngờ cô gái nhỏ này lại không thèm tránh qua một bên. Trong lúc ADP1 còn không hiểu chuyện gì thì chiếc xe đó đã lùi về chỗ cô. Kính xe hạ xuống, trên xe là mấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn, tên đại ca ngồi ghế phụ hỏi vài câu, nhưng mặc kệ gã lên thiên, ADP1 vẫn nói lơ không trả lời. Hắn nghĩ cô bé này đầu óc có vấn đề, liền cho đàn em bắt cô lên xe. Cả người ADP1 dính đầy máu, khiến cả đám rất tò mò. Tên đàn em bèn kiểm tra thử, thật sự là máu đó. Đại ca hỏi rốt của cô là ai, ADP1 vẫn mặt lạnh không trả lời, đàn em bên cạnh không nhịn được tấp đầu cô một cái. Kiang Hi ở phía sau nhịn không nổi nữa, cô không sợ hãi lên tiếng bênh vực cô bé, cũng vì thế mà bị đánh túi bụi. Bài học xã hội hôm nay cho tên đại ca chính là không nên cho người lạ cả người đầy máu lên xe, ngoại trừ khi Yang Yi, không ai trên xe thoát khỏi cái đánh tiếc của id một Rất nhanh sau đó, chiếc xe mất kiểm soát đâm sầm vào cây. Khi Yang mơ màng tỉnh lại sau cơn mê, ai đấy đều nằm xả là hết rồi. Bên ngoài lúc này, ADP1 đang vờn tên đại ca dưới đất. Khi thấy cô bé định ra tay, khi Yang đã lên tiếng ngăn lại. Sau khi giúp hắn gọi cứu thương, cô chạy khỏi hiện trường nhưng chợt không đành lòng, vì thế đã quay lại dẫn cô bé cùng mình rời đi. Lý do khi Yang xuất hiện trên xe lúc nãy là vì cô không chịu bán đất cho nên đã bị nhóm xã hội đen này đe dọa. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã gọi cho một người chú để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng vào lúc này, ADP1 đột nhiên chảy máu mũi rất nhiều. Kết quả là cô mới đi được mấy bước đã ngất xỉu. Kiang thì lo lắng mang cô đến nhà chú. Ông ấy là bác sĩ thú y, ít điều có thể giúp được cô bé. Ông chú lấy ra từ sau lưng ADP1 không ít mà nhằm ngỡ. Không những thế, bác sĩ còn phát hiện trên cổ cô bé có những chấm tròn rất lạ. Với lại ông ấy chỉ mới vừa quay lưng đi, quay lại vết thương đã lành. Ông chú hơi bị bối rối, buông có vài ngụm mà gặp ảo giác rồi sao ta? Ông ấy nhắc nhở Kiang Hee là lịch cô bé này không đơn giản đâu bản thân Ki Hee cũng cảm nhận được mà. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không nỡ để cô bé một mình như thế. Vì thế Ki Ang Hee đã dặn dò bác sĩ giữ bí mật chuyện này. Sau đó, cô được ADP1 cùng trở về trang trại với mình. Từ khi sinh ra đã ở trong phòng thí nghiệm, mọi thứ xung quanh đối với ADP1 đều mới mẻ. Đến biển quảng cáo trên đường cao tốc cũng khiến cô trầm trồ không ngừng. Nhà Ki Ang Hee chỉ còn lại cô và em trai. Ki Ang Hee bằng em trai vài câu, cậu em không chút nể mặt liền chọc kẹo cô. ADP1 cho rằng cậu muốn tấn công Ki Ang Hee, liền có ý muốn ra tay. Ki Ang Hee vội vàng giải thích, em trai chị, không sao đâu, suýt nữa thằng em bị đăng xuất khỏi trái đất rồi. Bữa tối có thêm ADP1 nên Ki Ang nấu đồ ăn nhiều hơn một chút, không biết vì sao ADP1 mãi chưa động đũa. Nhưng hai chị em đột nhiên xảy ra tranh cãi, trong lúc cả hai bận đầu phóng mồm, ADP1 không ngại ngùng gì nữa, một hơi đã quét sạch thức ăn trên bàn. Ki Ang nhìn thấy mặt tê tái cõi lòng, con bé còn nhỏ, ăn được nhiều thì tốt thôi mà. Trong lúc ADB1 ăn ngon ngủ khỏe ở nhà Kiangli, thì lúc này bên phía bác sĩ Bách và ta đã gọi đến một người, đó là Sohin. Sohin cũng là một dị nhân, một siêu sát thủ được đào tạo bài bản. Nhiệm vụ của cô ấy là săn lùng những dị nhân khác trên thế giới. Kết thúc mỗi trận chiến, Sohyun đều bầm dập đến thảm thương. Tuy nhiên với năng lực đặc biệt của mình, chẳng mấy chốc cô lại hồi phục như cũ. Sohyun có một cơ thể siêu cường, còn có khả năng ghi nhớ như một chiếc máy ảnh thực thụ. Tất nhiên bác sĩ biết gọi cô đến chính là muốn cô trừ khử ADB1. ADP1 là một dị nhân thế hệ thứ hai, khỏi phải nói, khả năng của cô bé vượt xa những dị nhân khác rất nhiều. ADP1 cũng phụ thuộc vào thuốc để kiểm soát. Tuy nhiên bây giờ không có thuốc, cô bé liền trở thành mối đe dọa siêu cấp khổng lồ. Tuy rằng đảo Jeju có hơn 1.800 km, nhưng mỗi đứa trẻ trong phòng thí nghiệm đều bị gắn chip vào đầu. Vì thế bác sĩ Beck đã đưa cho Jo Hyun một thiết bị theo dõi để nhanh chóng tìm ra ADP1. Trên đường đi, cộng sự của cô tỏ vẻ e ngại. Xét cho cùng, đó cũng là sản phẩm của công ty, có vẻ không thích hợp lắm khi để hai người làm chuyện này. Nhưng xong vụ này cô sẽ không còn nợ bà ta nữa, cũng tốt mà. Từ lúc về Hàn, luôn có cái đuôi đi theo sau hai người, hơi bị khó chịu rồi đấy để dạy cho những người này một bài học cộng sự với tài lái xe điêu luyện đã cắt đuôi chiếc xe phía sau sau đó bất ngờ nhắm ca lao ra từ trong rừng ép xe kia bẹp dí Ta cộng sự ngỡ rằng chỉ là những tên tép riêng bình thường thôi nhưng khi nhìn thấy bọn chúng ném cửa ô tô dễ như bỡn mới vỡ lẽ bọn họ giống nhau một trận chiến khốc liệt là không thể tránh khỏi nhưng mà nhìn dĩ nhân đánh nhau giống như xem phim chạm vào ấy đánh bay kèo kèo văng xa trăm mét hai đánh một nên nhìn chung có vẻ tay cộng sự yếu thế nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ anh ta Tô Hyun ở một bên còn không thèm ngó đến, có thể thấy anh chàng này không hề ăn chay. Một phát bắt chúng ngay đầu đối phương, ném văng xa chục mét, bị khúc cây đâm xuyên ngực, nhưng như đây nhầm nhò gì với dị nhân. Hắn lại lần nữa đứng dậy, tên còn lại xông tới chờ muốn may được gì cũng bị đánh phang tiếp. Hắn chấp thời cơ định đánh lén, xui xẻo bị tay cộng sự chụp đúng khoảnh khắc, hết núp ních luôn. Zoe Un không giết hai người, vì họ từng là lính dưới tay cô, đó là câu chuyện cũ của 10 năm trước. Sếp của họ hiện tại là Quý Ngải Giang. Zoe Un muốn cả hai trở về nhắn sếp tới gặp cô một chuyến. Đào chơi Chu nói to cũng không to, vì đi chưa bao lâu mà theo dõi đã tìm được ADB1. Có vẻ con chuột nhỏ đang ở gần đây. ADP một lúc này lại chảy máu mũi, kèm theo triệu chứng ù tai, đầu óc mơ hồ. Khoảnh khắc đó, cô vô tình làm ngưng động thời gian xung quanh mình. Sau khi cảm giác khó chịu trôi qua, adp một đã cảm thấy bình thường trở lại. Tuy nhiên cô lại phát hiện, trang trại lúc này có những vị khách không mời mà đến. Chính là kẻ vẫn luôn ép cháu mình bán mảnh đất này, ông chú trời đánh trong ru. Sau khi bốn người được cử đi bắt Ki đều lết trở về, trong ru đã đích thân dẫn theo đàn em đến hỏi thăm. Ki Ang phát súng ra, thể hiện mình sẽ không đầu hàng nhưng với mấy tay xã hội đen, súng của cô không có giá trị đe dọa. Mặc cho Kỳ Am làm giữ, cả đám đàn ông lao vào khống chế và tịch thu súng của cô. Nhìn thấy chị gái bị bắt nạt, em trai cầm gậy bóng chảy lao ra tấn công một tên xã hội đen. Tuy nhiên cậu ấy liên tục ăn mấy cú tát vào mặt trước sự bất lực của chị gái. Ông chú vẫn muốn lấy đất như cũ, nhưng Kỳ Am thả chết chứ không giao ra. Em trai cô lại tiếp tục hưởng thêm mấy cú đấm vào người. Lúc này nhìn theo tầm mắt Kỳ Am cả đám nhìn thấy ở xa xa trên nóc nhà, một cô gái đang đứng treo leo trên đó. Cả bọn thuyết phục cô đi xuống, đến trong đu cũng góp vài lời, ADP1 không nói một lời nhảy xuống, cả đám sợ máu không dám nhìn thẳng, thế nhưng lại không có tiếng bẹp như trong tưởng tượng. Khi cả đám ngẩng lên, cô gái nhỏ đã đứng thẳng tắp dưới đất không có chút đường tích. Giây tiếp theo, ADP1 đi đến đá bay một ông chú lực lưỡng. Cú đá này trực tiếp khiến mấy thanh niên còn lại tim ngừng một nhịp. Không đợi họ kịp phản ứng, ADP1 lại quẳng bay một tên khác. Ngay sau đó cô bé trực tiếp dùng tay không bóp gậy bóng chày thành cỗ vụn, tim ngừng đập 10 giây luôn rồi. Kinh khủng hơn nữa là ADP1 dùng chân đá bay chiếc ô tô như cô bông lên người đó. Cô đi đến giật lấy khẩu súng từ tay trong đu, bắn một phát cảnh cáo. Trong đu sợ tái mét, vừa lết vào cầu xin, Kianghi chạy đến ngăn cô bé lại, đồng thời đổi tên khốn Kili. Từ lúc ADV1 ra tay, em trai Kianghi đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ấy tự hỏi, con nhỏ này là quái vật nhà nào đây? Hay có khi nào là người ngoài hành tinh không? Nhưng mà thật sự đỉnh lắm luôn đó. Thực ra hôm nay cũng nhờ có ADP1, hai chị em mới vớt lại được cái mạng nhỏ này. Nói với Quý ngài Giang, anh ta là một thế lực khác trong công ty. Hết phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác liên tục bị tấn công. Một nhóm dị nhân được thả ra đã làm những chuyện này, hội tứ kỵ sĩ. Đó là cách bọn họ chống đối lại công ty, không rõ ai đứng sau nhóm này. Nhưng theo Quý ngài Giang, chắc hẳn có liên quan đến thế hệ thứ nhất, vì đã hẹn, Quý ngài Giang đã đến gặp Sohyun, sự trở về của Johyun khiến anh ta nghĩ rằng bác sĩ Beck đang nghi ngờ mình. Nhưng quý ngài dân lại cho rằng bác sĩ Beck vừa ăn cướp vừa la làng. Người cuối cùng cha Jun liên lạc là bà ta cơ mà. Kể từ lần đó, các phòng thí nghiệm liên tục bị đột kích. Cha Jun và những đứa trẻ của phòng thí nghiệm Thượng Hải cũng biến mất. Biết đâu được chính bác sĩ Beck là người thực sự đứng sau chuyện này thì sao? Johyun không quan tâm mấy trận đấu đá nội bộ này. Mục đích cô hẹn anh ta ra đây là muốn nhắc nhở anh bớt cản đường mình. Nói rồi Johyun quay lưng rời đi. Trong đu sau cái lần sợ toát mồ hôi đó đang cực kỳ cay cú. Để tìm ra danh tính của con bé siêu nhân hôm trước, hắn đã tìm đến ông chú bác sĩ thú y để moi thông tin. Bị đe dọa, ông ấy chỉ có thể khai ra những gì mình biết của bé đó. Thật trùng hợp là có kẻ cũng đang tìm một người có mô tả giống hệt ADP1. Vì thế trong Du hớn hở đến tìm người đó để bàn chuyện. Cứ ngỡ là kèo thơm ai ngờ lại thối quắc. Vừa mới bước vào phòng, hai vệ sĩ bên cạnh ngay lập tức bị ăn kẹo đồng vào đầu. Những người này là dị nhân, hơn nữa chính là hội cứu kỵ sĩ mà quý ngài rằng nhắc đến. Lần trước khi họ tấn công phòng thí nghiệm đảo Jeju, Thật ra không phải do bọn họ sai sót, ADP một vẫn ăn đạn vào đầu, nhưng người khác chết còn cô bé thì không. Với cùng một mục tiêu, ông chú Song Du đã quyết định dẫn tứ kỵ sĩ đến chỗ ADP một. Trong lúc ba người bọn họ đang đi siêu thị, Kiang Hy đột nhiên nhận được điện thoại của chú bác sĩ, cô lập tức chạy qua đó. Bác sĩ đã kể cho cô nghe sự việc, Song Du chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Ông khuyên Kiang Hy hãy để ADP một rời đi, nếu không đến bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bác sĩ vì cô mà bị liên lụy khiến Kiang Hy rất tự trách. Khi cô lên xe chuẩn bị trở về trang trại thì bị hai người Jo Hyun chặn lại. Jo Hyun cho cô xem đoạn băng máy quay giám sát ở phòng thí nghiệm Jeju. Thông qua hình ảnh trong đó, khi Hi có thể thấy được, cô bé đó là một con quái vật máu lạnh. Jo Hyun lấy tính mạng em trai Khi Hi ra khuyên nhủ, nếu không muốn em trai chết oan uổng thì hãy hợp tác với họ, chỉ cần làm theo lời Jo Hyun, cả hai chị em sẽ bình an vô sự. Mặc dù không biết Khi Hi có chịu hay không, nhóm của Jo Hyun vẫn vào vị trí như kế hoạch. Chỉ cần Khi Hi dắt em trai ra khỏi nhà, họ sẽ lập tức bắn tên lửa nổ tung ngôi nhà. Lúc này tứ kỵ sĩ và nhóm người của Jong Bu đang trên đường đến đây. Khi Hi trở về nhà cứ bồn chồn thấp thỏm không yên. Nhìn hai đứa thân thiết, cô đã lên tiếng ngăn lại. Đồng thời Kim Hy đã lựa chọn nói sự thật cho ADP1 để con bé chạy đi ngay bây giờ. Nhưng đúng lúc này, đoàn xe của tứ kỵ sĩ và Trong Du đã đến trang trại để tranh thủ thời gian cho ADP1. Kim Hy ra ngoài chặn đường, còn em trai chỉ đường cho ADP1 chạy. Người bình thường như họ sao có thể là đối thủ của chủ nhân? Không đến lượt họ ra tay, Trong Du đã tự mình làm chuyện đó. Hắn thẳng tay bắn một phát súng vào cho gái mình. Ngay khi thấy ADP1 ở một mình, người của Joe nấp đằng xa đã ngay lập tức bắn tên lửa. Hai quả tên lửa làm nổ tung hơn nửa ngôi nhà, đồng thời cũng làm lộ vị trí của anh ta. Một kỵ sĩ đi theo đường bay đến chỗ của dị nhân gấp trên biển quảng cáo. Cuộc chiến giữa các dị nhân cũng bắt đầu. Vết thương sẽ hồi phục với tốc độ rất nhanh. Trừ cổ hai đầu ra, những vết giáo cắt trên cơ thể chỉ là mũi. Đối mặt với sự khiêu khích của nữ kỵ sĩ, thanh niên rút súng ra bắn luôn. Nhưng nữ kỵ sĩ nhanh nhẹn như sóc, tránh né rất dễ dàng. Với một cú vô từ phía trên, cô ta trực tiếp tiễn dị nhân điển trai lên đường. Khi nữ kỵ sĩ đang ngạo nghễ đứng dưới một pháo hoa, cô ta bị một người khác đánh bay. Em trai đau khổ ôm lấy Kiang Yi, còn Jong Du bên cạnh không ngừng chửi giờ gia đình họ. Những tưởng cậu sắp bị bắn vào đầu, thì Jong Hyun trên nóc nhà đã bắn hắn ra trước. Những tên đàn em đều sợ hãi họng súng của cô, nhưng không ngờ kẻ giết họ lại là người ở phía sau. Chỉ thấy một nữ kỵ sĩ giơ tay lên, những thanh gỗ hàng rào bay lên không trung tách ra thành vô số mảnh gỗ bén ngót khi tay cô ta hạ xuống những mảnh gỗ sắc nhọn cùng lúc phóng về phía nhóm người trong nháy mắt bọn họ chết không kịp ngáp điều này đi ngược lại với nguyên tắc của jong Hyun. cô cùng cộng sự xả xuống về phía ba kỵ sĩ dù là vậy hỏa lực dữ dội của hai người lại không thể chạm đến bọn chúng ngay sau đó chúng ngừng tránh né và bắt đầu phản công jong Hyun bị không kịp phản ứng đã bị đánh ngã nhưng cô ta không phải dặn vừa tuy nhiên bên phía cộng sự của cô lại gặp khó khăn anh ta bị cậu trai của tứ kỵ sĩ đá dính vào cột đống khói khi nữ kỵ sĩ khác định tấn công jong Hyun chớp lời cơ bắn vào đầu cô ta tuy nhiên đối phương đã kịp thời dùng tay cản lại tên kỵ sĩ còn lại từ trên cao lao xuống chỗ Jogi Un. Cô tránh thoát được đòn hiểm đồng thời cũng rời khỏi mái nhà. Bên cạnh cô lúc này là hai chị em Ki Ang Hee. Vào lúc ông chú trời đánh muốn bắn chết em trai Ki Ang Hee, Dâu Hyun đã không ngần ngại đỡ đạn cho cậu. Thế nhiên viên đạn vẫn xuyên qua và làm thủng ngực cậu ấy. Rốt cuộc cả hai chị em vẫn không thể thoát khỏi cái kết thảm khốc. Ở một nơi khác sâu trong rừng, nhìn vào những chùm sáng rực rỡ, những kỷ niệm vui vẻ mà ADP1 đã trải qua cùng với hai chị em Kiang Hy hiện lên trong tâm trí. Ngực trái của cô cảm thấy rất đau, nữ kỵ sĩ trên bảng hiệu lúc nãy đúng lúc đi ngang chỗ ADP1. Cô ta cảm thấy như thế rất tốt, khỏi mất công tìm, xử lý con bé ngay tại đây là xong. Không có ví dụ nào dễ hiểu hơn cho từ ao trình trong trường hợp này. ADP1 tiễn tông nữ kỵ sĩ chỉ với một động tác tay. Dâu Hyun lúc này cảm thấy rất nặng nề, Tôi không bảo vệ được hai chị em như đã hứa còn đụng độ đám dị nhân kinh khủng này bọn chúng khó chơi hơn những người khác rất nhiều cắm dao vào mấy lần vẫn chưa chịu chết dù hi lúc này đã quên tứ kỵ sĩ vẫn còn một tứ chưa bị xử lý cô bị kẹt giữa hai tên áo đen này hoàn toàn mất khả năng phản kháng do hi khuỵu xuống cô lúc này như cắn nằm trên thớt nữ kỵ sĩ chuẩn bị kết thúc do hi may mà khẩu súng đã hết đạn cộng sự ở cách đó không xa mặc dù bị thương nặng nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy lấy hết sức lực phóng đến chỗ Joliun, tranh thủ thời gian cho cô hồi phục, đồng thời cắm một dao vào đối phương. Thế nhưng nó chẳng có tác dụng là mấy. Và cố gắng đó, nhưng vô ích thôi. Đúng lúc này, ADP một lạnh lùng kéo theo sát của của nữ kỵ sĩ trở về trang trại Thật là đủ khiêu khích có thể tứ kỵ sĩ rất mạnh nhưng ở đây chúng tôi có người chơi là vip top 1 nhìn thấy hai người đối xử tốt với mình giờ chỉ còn là thi thể lạnh giá tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng adb 1 đã dậy sóng cô trực tiếp thổi bay cánh tay của nam kỵ sĩ bằng sức mạnh ngoại cảm của mình sau đó với tốc độ của mình trực tiếp tát cho hai tên kỵ sĩ bay xa quá là nhục nhã khi về trước còn mỉa mai adp 1 trông rất vô hại nữa nữ kỵ sĩ dùng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn bị bắt được dưới sự kiểm soát tâm trí của adp 1 cô ta bắt đầu tự làm tổn thương mình sau khi bị đâm máu be bét, ADP một thẳng tay ném cô ta văng ra xa. Tên còn lại sau khi cho mọc lại cánh tay, đã dùng sức mạnh ngoại cảm nâng những viên đá lên. Tuy nhiên vô số viên đá khi bay đến trước mặt ADP một lại lập tức đứng yên. Biết trò này đã thất bại, hắn ta mặc kệ trực tiếp lao tới. Nhưng giây tiếp theo, tên kỵ sĩ như bị đóng băng và đứng yên bất động. ADP một vẫy tay một cái, những viên đá đó bay đến chỗ hắn ta. Chỉ mấy giây sau, chúng đã nghiền tên kỵ sĩ thành cho và trở về với đất mẹ. Nữ kỵ sĩ bị hất văng bây giờ đã biết sợ hãi là gì. Cô ta cứ thế lùi lại đụng trúng một chiếc xe. Người trên xe bước xuống là Gajun. Sự thật được phơi bày, ADP1 chính là em gái song sinh của Gajun. Tuy nhiên thì không biết chắc ADP1 có phải em mình không. Gajun đã cử tứ kỵ sĩ đi tìm cô về. Chỉ có dị nhân mạnh mẽ như Gajun hoặc em gái cô mới xử lý được họ. ADP1 có thể cảm ứng được mẹ của họ. Vì thế để tìm ra chỗ của bà ấy, Gajun mong rằng em gái sẽ hợp lực với mình. Nhưng ADP1 lại đang rất đau lòng về cái chết của hai người đã cưu mang mình. Cha Jun mới lấy ra dung dịch có thể biến người khác thành dị nhân, nói rằng cô có thể chọn cứu một trong hai người này, nhưng dù có là ai thì người đó cũng sẽ không còn sống cuộc sống bình thường được nữa. ADP một nhiều, vì thế cô đã bỏ đi ý đó. Cha Jun đã tiêm dung dịch vào người cô bé và lên đường đến chỗ mẹ của họ. Có vẻ mọi chuyện đều xảy ra như dự liệu của bác sĩ Bách. Cuối phim, Seo cuối cùng cũng đã hồi phục. Sau đó Quý Ngài Giang cũng đã đến hiện trường để giải quyết chuyện này. Seo cho rằng cả hai nên hợp tác với nhau, bỏ qua mọi nghi ngờ trước kia. Cô nôn nóng muốn anh ta đuổi theo hai chị em gái, nhưng Quý Ngài đang biết bọn họ đang đến chỗ nào. Mình đã rất tiếc khi phim ra rạp mà không có thời gian để đi xem. Những cảnh combat combat thật sự nhìn rất thật đã Xem qua màn hình thôi đã thấy phấn khích Mặc dù hai chị em rất khủng bố Nhưng với chết mời như thế này Mình rất muốn xem siêu cấp quái vật nào có thể chống lại hai người họ Liệu âm mưu thật sự của bác sĩ bách cùng khiếp đến đâu